quen nhau gần 2 năm mà cứ gặp được ờ, chắc được ba bốn lần à, ba bốn tháng gặp lần bị khắc khẩu có lần cuối cùng rủ đi chơi thì ờ, rủ lắm mấy tiếng đồng hồ mới đi chơi được mà đi chơi xong đêm đó ờ, cũng có um, quá giờ rồi xong rồi có đi có đi nhà nghỉ có nữa có mà vô đó nằm từ tối đến sáng xong rồi em với hôn với ôm ôm mà, rồi không có làm hết trơn về bọn nó bỏ em luôn rồi không có làm hết trơn về bọn nó bỏ em luôn sao vô khách sạn không làm gì thì thương thì không có làm nữa em đặc biệt thương không có làm để nhiều khi mình tạo ấn tượng để cho người ta nhớ mình còn không thường làm hả không thương thì không vô rồi nhưng mà vô thì chỉ là thể hiện tình cảm ờ, bảo vệ có có trễ quá rồi. trường hợp bất đắc dĩ phải vào nhà nghỉ thì có có ôm có hôn như vậy thôi <laughs> được lanh quá ha sau này kết hôn thì ờ, kinh tế trong tiền tiền bạc trong gia đình ai sẽ là người quản lý à, chắc anh lớn em để anh giữ đi ha anh lớn em để anh giữ đi ha chứ mà để anh giữ không em còn nhỏ em chưa có rành ờ, giữ nó chưa có chắc khi nào em chắc không em rành đó ờ, cái tiền em biết em rành rồi nhưng mà rành thì cũng ờ, nhiều khi nó có nhiều thứ để anh ờ, anh nắm rõ hơn anh giữ cho giờ phần phần từ từ từ về sau này của chồng công vợ mà sẽ có phần em trong đó em phải giữ chị sao chị thắc mắc gì không chị thắc mắc là mỗi ngày là phát tiền cho vợ mỗi ngày hay sao không không không, không phát tiền em đưa tiền tháng rồi đó đó tháng được nhiêu hả thì tùy anh tùy thì nói chung bao nhiêu là... phần trăm của em em nói nghe coi giờ dạ. em dạ. em làm ra 10 phần tháng em phát vợ mấy phần 5 phần năm phần kia giữ lại làm gì năm phần em giữ lại để em em lo vợ sau này em sẽ dành cho cho vợ một khoản gì đó bí mật riêng cái này là gọi là bí mật đó, để đi. làm có ăn hiếp vợ không không ăn hiếp rồi chị em trước về em, em hiếp. anh biết em hiền anh về em biết em hiền rồi anh cũng hiền lắm nhưng mà anh không giờ ăn hiếp em không giờ ăn mà cũng không giờ làm gì hết trơn <laughs> mời bạn nữ Rồi, chào em gái Dạ chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh à, Và các vị khán giả Mời bạn trai Đây, ngồi đi bạn Rồi, mời bạn gái giới thiệu đi em Dạ, em tên Thu Thủy ạ Năm nay hai... em? Thu Thủy Thu Thủy Dạ, năm nay 24 tuổi và đang làm công nhân mai Công nhân mai, và quê sinh Thủy. sống Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ à, Quê ở đâu em? dạ không có quê à em là ở thành phố hồ chí minh luôn dạ mời bạn trai lời đầu tiên ờ, xin cho kim tuấn gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị trong người quay xin chào mc ờ, quyền linh và mc cát tường và chào em gái bên hàng rào hoa hồng dạ. à, mình tên là kim tuấn năm nay 33 tuổi hiện tại đang làm bảo vệ dân phố và kim luôn bánh tráng trộn buổi chiều tối à, tức là bảo vệ khu phố rồi kim luôn bánh tráng trộn là làm sao ban ngày em làm bảo vệ khu phố là à. qua ca trực xong là em về em kinh doanh thêm buổi tối à em bán con mình bánh tráng trộn dạ, em bán tự em làm em bán hay là tự em làm bán trộn cuốn và nướng nước sâm luôn đầy đủ giỏi quá ha vừa có nóng vừa có mát bạn gái điểm bạn... mạnh điểm yếu của em là gì à, điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng nhiệt tình trong công việc à. còn điểm yếu của em là em hay mua đường với hay quên thích ăn bánh đăng trộn không dạ thích ạ à. thích hả từ nay ăn bánh đăng trộn không tốn tiền ăn có thể nó ăn trừ cơm ăn ngày ba bữa luôn dạ được không dạ được ạ nếu nóng quá thì mình uống đồ mát vô có được sâm dạ. chị uống nước sâm vô mát dạ. liền đã quá ha dạ. ăn bánh đăng trộn từ sáng đến chiều uống nước sâm từ sáng đến chiều là cũng mệt lắm á bạn trai điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ thưa chị cát tường ờ, và thưa em gái ờ, bên cạnh ờ, điểm mạnh của em là vui vẻ nhiệt tình hài hước tận tâm tận lực điểm yếu là nhiều khi ờ. nóng quá thẳng tính hay ngủ nướng hết <laughs> ngủ nướng rồi có bữa nào là chuẩn bị không kịp không đủ đồ đồ để bán không dạ bán trễ hoài chị ơi bị khách chửi hoài chị ơi à, mấy giờ mở cửa đến mấy giờ đóng cửa dạ 5 giờ chiều mở cửa có khi 7 ờ, giờ tối mới mở cửa bán à. tới 10 rưỡi 11 giờ tùy à. tùy theo khách bữa nào bán ế thì sao không có ế bao ế ế không không có ế <laughs> mình làm Đây. sao đâu kể cô tả là bánh tráng trộn sao bánh tráng trộn thì mình sẽ bỏ bánh chén vô à. xong rồi mình chế sa, sa tới rắc đều lên sóc sóc sóc mình nhào mình nặng mình nắng mình bớt đó cho nó đều dầu à. xong mình rắc muối đều hết à. giờ mình có bỏ xoài đậu răm ừ. đậu phộng trứng cút hành phi khô mực khô bò khô gà con à. tắt rồi mayonnaise tương ớt rồi xong 10 ngàn rồi <laughs> chị có tiền hả rồi rồi tay nào trộn trộn trộn tay phải em trộn chị tay nào lấy tiền tay trái vậy hả tay này có xài bao tay này không có xài bao à, à, à, tay nào dạ. bóp à, hai tay cùng bóp à, đâu, bóp bóp tay chứ lành quá bóp. ha lành quá ha dạ, dân buôn bán mà chị bên đây cô gái chảy nước miếng rồi nè nhưng Thôi, mà nhớ nha là phải vệ sinh an toàn thực phẩm dạ. làm cái gì cũng vậy chúng ta à, làm thế nào đó để cho vệ sinh làm gì phải bằng bao tay à, em có cái tật xấu gì không hay nói nhiều thôi nói nhiều ờ, cũng là một cái ờ, gọi là cái việc làm ăn buôn bán là tốt chứ đâu có gì đâu mà nói nhiều khi nhìn nói nhiều quá người ta sợ có thật nói chung là trong tình dạ. yêu đôi lúc cũng phải lắng nghe đối phương ừ. chút xíu dạ. ha Buôn dạ, bán mình nói nhiều thì được nói chung mà ưu điểm của em nhiều lắm anh biết mà em hát được không dạ được nhưng anh cho em nhường cái phần đó để cái, cái hàng rào kéo rồi em hát thì em mời bạn gái bên kia hát à, nhảy với em thôi được, được, đồng ý được, luôn được. bây giờ tình trường của em sao nè dạ chưa có mối tình nào chưa có mối tình nào hết dạ trong trắng trinh nguyên nắm tay chưa dạ chưa có nụ hôn chưa dạ chưa chưa luôn chưa có trai nắm tay luôn dạ chưa một hồi có con màng vừa ăn bánh tráng trộn vừa hung à, bạn bên kia là một cô gái chưa bao giờ có mối tình nào cả bạn cảm nhận thế nào dạ cảm ơn đó một điều rất là tốt em cũng thích mẫu người con gái, con gái như vậy còn bạn mấy mối tình rồi em thì à, được hai mối tình mối tình đầu tiên là ngày trước khi đi nghĩa vụ là thích bạn đó mà bạn đó không thích đi đi hai năm về ừ. cái bạn cái vô tình em bị sốt xuất huyết em nằm bệnh viện mười mấy ngày đó các bạn đó mới qua hỏi em út em xin số điện thoại xong rồi bạn đó tự tìm mà gọi điện gọi điện thoại cho em hỏi em nằm bệnh viện nào lên thăm nuôi em mười mấy ngày luôn cái về quen còn mối tình thứ hai thì nó cũng là cũng khá căng có thể là hy hữu đó là sao tại vì cô đẹp rồi học cũng giỏi mà dân du lịch quen nhau gần 2 năm mà cứ gặp được ờ, chắc được ba bốn lần à, ba bốn tháng mới gặp lần bị khắc khẩu có lần cuối cùng rủ đi chơi thì ờ, rủ lắm mấy tiếng đồng hồ mới đi chơi được mà đi chơi xong đêm đó ờ, cũng có um, quá giờ rồi xong mà có đi có đi nhà nghỉ có nữa có mà vô đó nằm từ tối đến sáng xong rồi em với hôn với ôm ôm mà rồi không có làm hết trơn về bọn nó bỏ em luôn rồi không có làm hết trơn về bọn nó bỏ em luôn <laughs> phải không hay là cái, cái sự thật vậy hay là đêm đó bạn ấy phát hiện ra điều gì các bạn không, Em, em rất là khỏe khoắn anh em rất là mạnh mẽ sao biết tại vì em để quên cái tờ giấy đó uh, khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi chứ em là cái gì men chín mươi phần trăm em xét nghiệm luôn hả xét nghiệm tinh trùng em có thử nhưng mà em lục tờ giấy không ra xét nghiệm tinh trùng á chi vậy để biết mình nó còn cái nó còn bơi bơi được nó còn khỏe ai kêu em đi làm cái giấy đó em tự bản thân em đi vậy là em... bản thân em có có nghi ngờ mình là là yếu đúng không không có nghi ngờ nhưng mà mình phải là phòng hơn như mình cái khám để biết cho mình an tâm là khám cách đây bao lâu khám rồi? mới đầu năm à ờ à, cái cái mà nhiều khi hồi đầu năm nó còn khỏe chứ giờ nó yếu rồi không, đó. sức khỏe vẫn điều độ mà ăn ngủ thì điều, điều độ mà. À. tướng này là chị khỏi chê rồi à vậy hả nó vậy yếu là sao vô khách sạn không làm gì thì ờ, thương thì không có làm nữa nè em đặc biệt thương không có làm đây cũng nhiều khi mình tạo ấn tượng để cho người ta nhớ mình còn không thương làm hả không thương thì không có vô rồi nhưng mà vô thì chỉ là thể hiện tình cảm ờ, bảo vệ ờ, có có trễ quá này. trường hợp bất đắc dĩ phải vào nhà nghỉ thì có có ôm có hôn như vậy thôi <laughs> được chưa được lanh quá ha dạ. giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái thì sao cao trên ờ, một m năm mươi tám ốm được được được không chị được được rồi da trắng đừng có bị cái gì đó nó khó chịu á cái ờ, đôi cánh thiên thần á đó. với lại ờ, đừng có bị hô rồi đừng có môi sách đừng có môi mỏng cái gì tùm lum vậy ừ, không đặc biệt cái đó cái miệng quan trọng đó. khó tính quá à. không, không khó lắm chị em cũng dễ lắm chị thôi cũng được thích con gái hiện đại hay là con gái truyền thống vừa, vừa nửa này nửa kia thôi chứ hiện đại quá nó hại điện ừ nên là truyền thống thì cũng ờ, khuôn khổ quá nên cứ sao cũng thợ miễn thấy thoải mái được rồi rồi thôi được ừ. rồi để anh qua anh coi đàn gái coi sao nha dạ vậy chào ừ. chú hả chào em gái dễ thương quá con nhiêu tuổi rồi con có 24 tuổi hả 24 tuổi con gì ta tuổi con chó con chó bên đây con gì con trâu trâu chó ôi chà một người quả người kia mà à, ừ, quả kim người bạn quả người bạn kim mà cũng nè dạ được không dạ, dạ, dạ cũng được anh ừ. kệ dạ. mở nấu mình cũng không sao ừ châu cháu gặp nhau cũng được mình <laughs> ừ, ở đây anh này dễ thương đó con có bán bánh tráng trộn được không <laughs> dạ được con thích ăn bánh tráng trộn nói vậy thôi chứ khi bán thì ăn ngán con uh, ghét cái tính gì của đàn ông nhất gia trưởng hả à, ích kỷ cái đó không có đâu em dễ thương lắm anh à không nghiện rượu bia không hút thuốc không hút thuốc bia rượu có xã giao anh ừ. xã hội giờ là phải xã, xã giao. giao thì được xã giao ha xã giao à, biết kính trên nhường dưới biết quan tâm và anh chăm sóc nghĩ rằng ảnh đối nhân xử thế được bởi vì rất là lanh dạ ha tôi thấy cũng ổn định ha hai đứa cũng à, dễ thương hợp lý với nhau hôm nay em đi với ai em gái dạ đi với bà và mẹ và chị với bác ờ bà là bà nội bà hả? sáu à. bà sáu dạ kính chào uh, hai mc dễ thương quyền linh và cát tường dạ. dạ chào cô à, cô là phạm ngọc hạnh 66 tuổi cô có cơ sở mai mai mặt thì thủy tới ờ, nhà cô để ờ, để làm thì cô nhận xét thấy thủy là cái người rất là trung thực có trách nhiệm cô chịu nhất cái tánh đó cô nhận xét về em trai thấy thì nói hơi nhiều <laughs> con trên lệch với thủy hơi nhiều 9 tuổi nhưng mà không có kỵ thì ờ, cô thấy là hai con tới đây thì đã có duyên gặp nhau rồi thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau dạ con xin hết cảm ơn cô dạ, rồi em trai đi với ai em đi với lại à, mẹ em em trai em giờ bà con lấy sớm dạ chào chú quyền linh và dạ. cô cắt đường dạ hôm nay tôi thấy à, cháu cũng thủy cũng được dễ thương Cái tôi cũng mong con. cho hai cháu tìm hiểu tới nhau mà đến không nhân thôi sẵn đây cô có nói vài tiếng với à, bên đàn gái đi đó hai bà xui nói chuyện đi trời ơi hai bà xui gì ra tương lai cấp công nghệ trắng được dạ rồi bây giờ thì à, hai bên gặp mặt đi mở rào câu chuyện bắt đầu Dạ em chào anh ờ, gửi em bó hoa với lại ờ, món quà Cảm ơn anh ạ Quà gì quà vậy? anh lựa dạ Dạ nón chị dạo này nó nắng lắm cái nón để hy vọng có ngày em đi biển đội với anh dạ. anh là anh không biết cái, cái, cái em cái size nào dạ. à, lấy tới ba cái rồi rồi em quay cho cho mẹ coi <laughs> dễ thương không mẹ còn còn cái này đó còn này thử thử thử đây đây còn cái này đó cái này là để đi chơi với anh đội à, cái đi biển đó <laughs> rồi dạ em cảm ơn anh vừa hết phải không dạ vừa hết đúng không dạ được hết em ờ, lần đầu tiên em cảm nhận như anh như thế nào em thấy anh được em được anh có đẹp trai Và... không anh có đẹp trai không dạ đẹp dạ, dạ đẹp hả mặc áo ấy luôn nè gái mới lớn ta chưa có bạn trai chưa nắm tay đó nha ông lanh quá anh ờ, cảm nhận đầu tiên gì em là ờ, em có đồng điếu đúng dạ. với anh luôn dạ, em dễ thương quá em cảm ơn dạ, anh em cười rất là đẹp ừ. anh cũng hy vọng anh thấy em cười hoài đó. anh mua cái bó bông này là hoa hồng cam đỏ này là ý nghĩa là lê em lúc nào anh cũng muốn em lúc nào cũng nồng cháy rực lửa trong mắt anh ngay cái phim vào bếp em giữa chén đều phải rực lửa đó, <laughs> ý anh dạ, cảm ơn đó. anh thì con người nó cũng ờ, nhiệt huyết lắm nên hy vọng à, em cho anh cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu và để cho mẹ anh với mẹ em là có thể là ngồi uống chung rượu mừng dạ. đó. anh sẽ hát một ca khúc để hát tặng em và tất cả mọi người ở đây Thành Mẹ Việt Nam anh người san quát Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình Về thành đô anh mai áo cưới Ta thương nhau xây dựng ngày mai Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình Tình đừng phai, xin em đừng qua vùng có hoang Xin em đừng đến những nơi chim xanh quan ca Cuộc tình nào không vào đam mê anh xin em giữ chọn lời thề Dù mình nghèo người đời khen chê Ta thương nhau Giữ chọn tình quê Trời ơi Rồi quá hay quá hay Được dễ thương Em gái có hát lại bài gì không Dạ con hơi bất cỡ Hát đi em, hát đi em có anh cổ vũ chứ Hát đi em Dạ em xin tặng anh và quý vị khán giả và chú Bình Linh và các và cô Cát Tường à, một bài hát dễ thương nhưng mà đoạn nhỏ thôi à, thôi để, thôi để. cái bong bóng thấp xuống che để... cái mặt rồi đừng dạ. có núp vô bong bóng nữa à. từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng có người mang cho em một bao to những món quà và trong ấy bước xa là chàng hoàng tử quá ư xinh trai wow. đến bên em và nhẹ nhàng hôn vào tai. wow. dạ wow. ạ à? hay bây cảm ơn em không làm quá người ta hồi hộp người ta rung mà ông còn sáp sáp vô hoài phải phải, phải sáp để bảo vệ chị chứ phải sáp ý đồ trước giờ anh lo công việc quá hôm nay cũng ờ, hơn nữa đời người rồi nên giờ thời gian anh sẽ dành lại ờ, rảnh anh sẽ dành cho người yêu thì anh cũng hy vọng gọi ờ, gò dấp ở quận 8 thì nó cũng không xa em nghĩ là mình hẹn hò trong tuần giờ nào hay thời gian nào em rảnh nhất em thì làm suốt chỉ có chủ nhật thì được nghỉ thôi thì cũng làm về 5 giờ à, 5 giờ vậy, vậy qua 6 giờ đi chơi được rồi đúng không dạ được dạ. đi rồi cái tiệm ai bán dạ không có tiệm em giao cho người khác bán chị em à. muốn sinh viên bán mà chị à, dạ, dạ, à, à mình làm chủ thôi phải không Nên, à, em thường em thích đi đâu chơi em em em em mù đường lắm vậy không em thích đi đâu vậy là chuyến này mà hai đứa mình quen nhau á đi xem phim xong á thì à, cỡ cuối tuần này anh à, xin phép uh, mẹ với lại chị em uh, sẽ đưa em đi biển cho em đội cái nón chụp hình với anh hen dạ dạ được ạ dạ được ạ em có nói gì anh không thầy thấy à. đẹp trai quá bất bất ngờ rồi cảm nhận đầu tiên của em đó đối với anh là em thấy anh chân thật dễ thương dễ thương cảm ơn vui vẻ hòa đồng vâng sau này kết hôn thì à, kinh tế trong tiền tiền bạc trong gia đình ai sẽ là người quản lý à, chắc anh lớn hơn em để anh giữ đi ha anh lớn hơn em để anh giữ đi ha trước mắt để anh giữ không em còn nhỏ vậy chưa có rành giữ nó chưa có chắc khi nào em chắc không em rành đó à, cái, đó, cái tiền em biết em rành rồi nhưng mà rành thì cũng ờ, nhiều khi nó có nhiều thứ để anh ờ, anh nắm rõ hơn anh giữ chứ giờ phần phần từ từ từ, về sau này của chồng công vợ mà sẽ có phần em trong đó em sẽ giữ chị sao chị có thắc mắc gì không chị thắc mắc là mỗi ngày là phát tiền cho vợ mỗi ngày hay sao không không không, không phát tiền em đưa tiền tháng rồi đó đó tháng đưa nhiêu hả thì ờ, tùy anh tùy thì nói bao nhiêu là... phần trăm của em em nói nghe coi giờ dạ. em em làm ra 10 phần tháng em phát vợ mấy phần 5 phần năm phần kia giữ lại làm gì năm phần em giữ lại để em em lo vợ sau này em sẽ dành cho cho vợ một khoản gì đó bí mật riêng cái này là gọi là bí mật đó để đi lành quá ăn hiếp vợ không không ăn hiếp đâu chị em trước về em, em hay... anh biết em hiền anh về em biết em hiền rồi anh cũng hiền lắm nhưng mà anh không bao giờ ăn hiếp em không giờ ăn mà cũng không bao giờ làm gì hết trơn <laughs> nghe anh nói là anh không thích người mập mà em mập á không em mập rồi từ em về em ở với anh là em về đứng với dân trộn với lại em ốm à đó anh tính rồi anh tới trường hao rồi yên tâm anh anh anh trường thôi tôi bó tay không nói được hết không dạ thì dân buôn bán mà anh em chưa bị tinh thần rồi mắt nó nghiêm túc và tôi cũng thấy mắc nói cười hay à. lắm con người ta hiền lắm đó bình nha tĩnh nha cưng dạ. suy nghĩ thật kỹ rồi để tay đút bấm bên kia để, để, để em ngồi tướng cho đẹp <laughs> hai bạn hãy tự quyết định và đưa ra cái à, sự lựa chọn của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian chúc mừng rồi đó nắm tay nhau đi cô gái này chưa được nắm tay chưa hôn bao giờ ấm hồng dạ, con xin phép uh, bác gái cho con đặt nụ hôn đầu tiên uh, lên má em thủy à, anh hôn em nha dạ. hôn hôn má hôn môi hả anh à, anh kỹ thuật kêu nha em <laughs> Trời ơi. Mời bạn uh, trai. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, Mời bạn đó. nữ. Thôi mời bạn trai giới thiệu về mình Dạ em xin uh, chào anh Quyền Linh Chào em Chào uh, chị Cát Tường Em uh, tên là Hồ Quốc Quê quán là Quảng Ngãi Hiện tại ờ, sinh sống ờ, ở Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một à. Chuyên về ờ, nấu ăn, món hải sản À, oh. Quốc tức là Quốc là đầu bếp hả? Không, em chỉ trợ lý cho anh anh, anh, anh đầu bếp kia anh. Coi như em nấu được đúng không? Em nấu được. À. như là bếp phụ ha. Bếp phụ. Dạ dạ bếp phụ. Bao nhiêu tuổi phụ Bếp, dạ, phụ bếp, bếp phụ. Tuổi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào dạ, em. Chào quý khán giả và dạ, em chào anh Quốc ạ. À. Dạ em, em anh chào em. Tên là Nguyễn Lê Hoài My. Hôm nay em 34 tuổi à, 34 tuổi 34 tuổi Trời ơi trẻ măng Nhìn tưởng là dạ. 24 à Em à, quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh Và hiện em ở đây luôn hiện nay đang bán tạp hóa tại nhà là mình kinh doanh gia đình mình trong gia đình mình luôn dạ. em ở với ba mẹ hay ở với ai dạ em ở với uh, bà ngoại và dì à ủa rồi. bán ở đâu mi dạ em bán ở bên đường phan văn hớn này nè anh dạ ô vậy quận 12 đi bình dương ờ, cũng cũng cũng dạ, gần á ờ, ngay dạ. ngay chỗ uh, tới cầu á lá thiêu là băng qua tới đúng rồi em hay uống dạ. cà phê đó ủa vậy đó hả <laughs> dạ. điểm mạnh điểm yếu của quốc là gì kia điểm mạnh của em là em sống rất là hòa đồng với mọi người ừ. em rất là thương người công việc thì em rất là kỹ lắm trong nhà hàng ai cũng nói là em là kỹ sạch sẽ và người là sống à, thoáng à, làm cái gì cũng phải chắc chắn mà điểm yếu của em em hay à, ghẹo người ta vậy <laughs> ghẹo cho vui thôi ghẹo mà. cho vui nhưng Đúng mà người rồi. ta công việc của em làm mà chưa có đạt thì em phải làm lại để bắt mấy đứa em làm lại người ta nói em khó vậy ờ. thôi chứ em làm nghiêm chỉnh trong việc uh, dạ, làm ăn đúng dạ, không dạ. còn ghẹo tao không sao đâu ghẹo vui thì nào tao chửi tao không ghẹo dạ, nữa dạ. anh cũng hay ghẹo bị chửi hoài à. <laughs> có em có cái tật xấu gì không em hay coi phim uh, phim gì uh, phim uh, kiểu như là phim gì kinh dị à. à, phim mỹ bắn và súng Tật xấu coi phim tưởng đâu có gì dạ. kinh dị không sao à, nhưng mà coi khuya quá như nhà mà phiền không sao coi phim đó không sao đâu nhưng mà coi kinh dị nhiều quá đầu óc mình nó cũng kinh <laughs> dị lắm mai mốt em dạ. bắt lên kiếm cái phim đồng tiền xương máu hay là <laughs> giao thời để em coi thấy không nó nhẹ nhàng nhá dạ, dạ, dạ. rồi mời bạn nữ ưu điểm khuyết điểm của mình là gì em dạ ưu điểm của em là rất chân thành với mọi người ừ. trong nhà thì à, có chuyện gì là em có mặt trên từng cái số ừ. nói chung là mình là sống là vì mọi người đúng không dạ. vậy thì mình có cái yếu điểm gì không nóng tính lắm chị à, hay mà như là làm cái gì sai á mà thay vì như có những người góp ý một cách nhẹ nhàng thì em lại nói nè ừ sai gì đó mốt đừng làm vậy nữa tôi không thích vậy coi như là để thẳng vô mặt tao dạ. luôn vậy đó dạ, thẳng tính rồi. quá không tốt đâu mi ơi dạ dạ Phải... thì đó thầy cũng thẳng tính quá nên ừ. giờ mới ngồi đây nè anh <laughs> không sao cái đó em ờ, có thể là dung hòa với bạn gái được được rồi không sao ngoài cái đó ra còn biết những cái tài lẻ gì nữa không hát thích đi à, hát ca cổ với um, chụp hình dạ yeah. lên câu giọng yeah. Dạ. cổ thưa coi mi dạ yeah. chơi luôn anh với chị với bạn với khán giả vui lòng bình tĩnh lắng nghe em hát bình tĩnh rất bình tĩnh Đám cưới đầu xuân hôm nay mọi người ai ai cũng đều vui tươi hớn hở Nhà gái nhà trai vui đùa rộn rã Tiếng pháo rền vang vui vẻ tưng bừng Cô bác gần xa nâng ly rượu chúc mừng Ôi cảm xúc thiên liêng trong ngày hôm lễ Bao cảm xúc chào dân một niềm vui khôn tả Em học hát từ lúc nào vậy My? Hồi nhỏ thích đi nghe với ngoại rồi cái hát theo băng cassette thôi vậy à. ngưỡng mộ ngưỡng mộ nghệ sĩ cải lương nào em nghe băng cassette đó nha cái băng nó nhão khó học hát lắm dạ không tại lỗi của em chứ phải lỗi của cái Ủa, được lỗi của em sao quốc vui quốc thì vấn đề cái ca cổ giao viên rồi đó em cũng thường hay nghe thích nhưng mà thích hát không hát rồi đôi khi em vô uh, karaoke biết hát được nhưng mà cái thử thử lên câu giống bên kia <laughs>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 dạ hay hơn em nhiều hát hay hơn em ờ, em nói, cũng hay nói nữa nói chung là hai bạn học chung thầy á rồi tuyệt vời tình trường của em như thế nào dạ em thì ờ, có hai mối tình bạn trai đầu tiên không có tạo cho mình cái cảm giác an toàn khi ở bên bạn đó chứ bạn đã chở em mà phóng qua một cái ngã tư đầy xe tải và bên mình thì đèn đỏ bên em là đèn đỏ à. bên người ta xe tải đang đèn xanh à. còn có mấy giây nữa là đèn xanh người ta chuẩn bị chạy thì chỉ biết xe tải mà nó đâu có nhường ai xong họ mọi người đã chở em bằng cái xe của em mà phóng một cái dèo rồi sao nữa xong mà xe tải thắng một cái két xong mà người ta lòi đầu ra người ta chửi em xong em chửi người đó mày chạy kiểu gì thế hả xong rồi chia tay luôn dạ nhanh chóng rồi em đuổi mọi người đó xuống xe rồi em lấy xe em chạy về rồi quất quất mai mốt chở cô ấy chạy chậm chậm thôi nha em ba chạy xe rất là đàng hoàng à, nếu mà có gì cô quay của nó mày chạy vậy hả mày <laughs> quốc mấy mối tình quốc ơi người mà thương yêu thật lòng là chỉ hai người thôi một người ở à, sài gòn là đường chu văn an một người à, cùng quê là quảng ngãi à, ở trên bình dương rồi ủa rồi, rồi ở không bao lâu rồi ở ờ, ở ờ, không cũng được 8 năm rồi đó chị dạ còn mấy tháng nữa là được uh, <laughs> năm, năm đó 9 năm chín năm mà chị sao Trời ế, ế tới mức mà tính tháng tính ngày luôn lý do tại sao ế dài đằng đẵng tới 9 năm tập quá cũng nhiều người mua đồ lắm chứ dạ đúng rồi chị nhưng mà cái chỗ của em á là người ta có cái quy định là chỉ có cho vợ chồng mướn thôi nên là tới mua tập quá cũng là đàn ông có vợ không dạ đúng rồi rồi bây dạ. giờ muốn bữa nay muốn tìm một người như thế nào ngoại hình á ngoại hình giống nghệ sĩ idol của lộc em vũ linh Ồ, oh, anh Vũ Linh cải lương á hả? Chính xác Mình bển giống Vũ Linh không? Bên đây à, không giống Vũ Linh, giống Vũ Nữ chút <laughs> Nhưng mà em phải dáng dốc này kia cũng giống giống Vũ Linh em gái hả? Dạ ừ. không, đời không như là mơ mà anh Linh Rồi, vậy, vậy giờ em muốn người sao em nói anh Linh nghe luôn đi à, Giờ cái vụ như à, tính cách là giống ba em rất là thương vợ thương con rồi biết đối nhân xử thế rồi người yêu của em cũng cỡ rồi ờ, mấy sáu hoặc 65 chỉ có cái điều gì em ghét nhất ở người đàn ông vũ phu uống rượu mà giống như là không có kiềm chế á chị rồi <laughs> đơn giản vậy thôi ha em trông cậy cả vào chị <laughs> chào chị rất Tường dạ đời không như là mơ dạ em biết mà em biết đời không như là mơ <laughs> mẫu người lý tưởng của anh sao bình thường á chị cỡ mà chị 10 thì mà bạn gái em cỡ năm được 6 rồi, rồi mập ốm cao thấp thì à, gọn gọn như chị thôi được thôi bây giờ cưới về mình sống ở đâu mình nơi nào sống được làm ăn được thì em sẵn lòng đến với cô đó thôi ở rể được không dạ ok luôn rể không dạ bắt rể nuôi nổi không nuôi nuôi có luôn. sẵn cái quán đó vậy hai vợ chồng cứ ăn cái quán đó thôi trời đất ơi ăn rồi sập cái quán rồi sao trời anh ờ, ờ, không cần nuôi đâu em anh là một người nhạy cảm trong vấn đề ở sài gòn này anh rành đường xá đi buôn bán làm ăn này dễ không có gì đâu em rồi tôi ủng hộ bạn à, dạ <laughs> đời cũng như ước mơ dạ em chào anh <laughs> ước mơ chỉ là mơ ước <laughs> ai chào gái dễ thương dạ, em chào anh à, nói chung là cũng tròn tròn tại bán quán mà <laughs> nhìn dễ thương chứ không đến mức như ờ, giọng nói như nãy em tả đâu dạ em nghĩ rằng hai người hợp đó dạ nhưng nếu mà được thì ảnh bước tới em chấp nhận bao lâu cưới gấp đi anh cưới gấp đi anh cưới gấp đi anh à? gấp hả em có dự định định tương lai em ngoài cái bán quán em còn làm gì nữa không nào giờ em chỉ biết buôn bán thôi à buôn bán dạ. là hợp với anh này đó dạ. hợp lý đó dạ. rồi đàn trai thấy đàn gái cũng ok dạ. hôm nay em đi với ai nè bà dạ, đúng không hôm nay em đi với bà ngoại mẹ và dì bảy rồi cũng uh, trên ngoại ngoại dạ, thấy dạ. cái chàng chàng cháu rể tương lai của mình à, được không ngoại thì giờ do nên hai cháu thôi nếu mà hợp tình hợp lý thì à, tự mừng ăn tiết kiệm từ từ mới có khá dạ năm nay là ngoại bao nhiêu tuổi rồi ngoại nay ngoại uh, sắp 92 thôi tính 91 oh. đi oh. để nói 92 là anh giang hết ra à. uh... dạ dạ, dạ con chúc ngoại sức khỏe nhiều nha dạ à, chúc cô các đường chú gần lên với chúc trong um, cuộc hợp này đều mạnh khỏe hết dạ cảm ơn làm ngoại. sao mà sống như bà ngoại được 91 ừ, tuổi đi <laughs> chắc không nổi đâu ngoại ơi chắc không nổi đâu ngoại con cũng mong tới đó thôi giờ không biết nổi không cảm ơn ngoại dạ, dạ cảm ơn ngoại rồi Thôi. em đi với ai quốc dạ em đi với cô lan là cô ruột cô dạ. với mẹ rồi chào cô chào à, chú Hoàng Linh, à, cô Cát Tường, dạ. à, quý khán giả. Tôi là cô của cháu Quốc. Thì thấy à, bên nữ cũng dễ thương, và hai bên đồng ý hết thì tao táo nên đi đến. Dạ cô đồng ý tán thành hả cô? Dạ. Dạ cảm ơn cô. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. có hoa tặng em dạ, ừ, chúc em à, tươi đẹp và như hoa <laughs> dạ em cũng có một món quà em tặng cho anh dạ, dạ. dạ. em à, nói trước hay anh nói trước anh nói trước à, mới gặp anh à, em thấy như sao em nhận xét về bên ngoài anh trước nha dạ, anh trước rồi anh đẹp trai quá à. anh đẹp trai quá à. đẹp trai dạ, cảm ơn em <laughs> nhưng mà đẹp trai không mang lại cho mình được gì đâu em phải có tài dạ à, đúng à. rồi dạ nói chung là đẹp thì <laughs> chấm trước rồi <laughs> dạ em thì à, cũng à, biết làm việc nhà rồi em cũng à, biết nấu ăn Nói với anh thì anh rất mọi người nhận xét anh là hiền. Thì năm nay 40 tuổi thì nói chưa uh, yêu ai, chưa vợ thì nhiều người cũng sơ ông này giống BD nhưng mà anh là một người men, là đàn ông đích thực nhưng mà yeah. Dạ. anh có duyên nhưng mà chưa có nợ. Yeah. Dạ. Cực quá anh cũng rất là rành. Anh yeah. có dạ. thể là về uh, giao hàng cho em rồi mở thêm một cái gì để làm phát triển hơn nữa. Không yeah. bao giờ quan trọng là hỏi ảnh ừ. lần đầu tiên nhìn thấy em cảm nhận em như thế nào? Anh cảm nhận về ngoại hình và tính cách của em như thế nào ạ? À? Em uh, có sức khỏe, có sức khỏe đó. có hàm răng rất là đẹp dạ yeah. Dạ anh ơn. À, thấy em à, rất là dễ thương hồi nãy giờ anh nói à, em nói chuyện bên kia giống như chắc là em một người già lắm như là một cái cổ lỗ sĩ gì đó đứng ừ. ca hát gì đó anh anh nghe cũng chưa có rõ mi lắm nhưng mà thật ra nhìn thấy là đó là một người là thật thà thì anh là người miền trung em ngại gì điều gì không dạ em không có ngại gì hết. em có sẵn sàng về quê anh chơi để biết ờ, quê biết nhà cửa rồi đó không dạ ừ. thì nói chung là em cũng thích đi đây đi đó cho biết dạ. quen nhau á thì ờ, em chỉ muốn một điều duy nhất là như là cái giọng nói của mình thì dễ nghe một tí thôi dạ hồi à, nãy giờ anh nói tiếng nam không dạ, đúng không đó. anh là dạ. người người tiếng nam mà anh vào trong bếp là anh nói tiếng bắc dạ. dạ. kiểm tra lại tất cả mọi thứ quyết định bằng chính con tim của mình Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. nắm tay nào nhìn nó cũng ờ, hơi so, so le chút xíu nhưng mà về tính tình về tất cả mọi thứ về công việc về tương lai anh thấy các bạn rất là hợp với nhau yeah. Dạ. tôi hy vọng rằng ờ, các bạn sẽ sớm hiểu nhau hơn và đưa ra quyết định một cách tốt nhất và gửi thư về chúng tôi nhé mời bạn nữ thôi Mời bạn Nam Rồi ngồi đi bạn Rồi mời em gái giới thiệu Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường Cùng quý, quý vị khán giả và bạn nam bên kia, em tên là Trần Liêu Phương Trang, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang à, bán thuốc ở quận 12. À. Trang quê đâu Trang? Em sinh ra và lớn lên ở quận 12. Rồi, mời em trai. Dạ em xin chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Lê Trần Cường Thịnh, à, năm nay 27 tuổi, hiện đang à, sống và làm việc ở quận Gò Vấp à, quê ờ, gốc ở Hải Dương nhưng uh, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Em làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là một người rất là nhiệt tình, hòa đồng, thân thiện và thích dọn dẹp. Cái, hay nhất là thích dọn dẹp đó. Yếu điểm của em thì uh, nấu ăn không được ngon, hơi vụng về. Rồi, Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em là em nấu ăn ngon, ừ. với lại biết quan tâm chia sẻ uh, thấu hiểu người khác cũng rất là thích chiều chuộng bạn gái thích đưa bạn gái đi những nơi ờ, ví dụ như du lịch đi đây đó nhưng khuyết điểm là em ăn rất là chậm em có một cái tật <laughs> xấu là tắm xong là mặc đồ luôn không có lao gì nó để ướt từ nhỏ luôn á dạ để ướt luôn xong rồi ờ, cái đầu để ướt lắc lắc lắc mấy người mà tắm đổi không lao dễ bị lát lắm á thiệt mà không da em trắng mịn nữa như da em bé luôn bảo đảm về khoa học á mà tắm xong lao á là mặc vô người nó ẩm á chắc có bị lát rồi <laughs> thôi mình nói chút xíu về tình trường đi em chủ yếu là em yêu đơn phương là nhiều trời ơi tội nghiệp không em khổ 27 tuổi mà chưa có yêu đơn phương thôi đó đàn gái Em thì sao? Dạ em cũng giống như bạn Em uh, chưa có mối tình nào nhưng Trời mà ơi. em cũng chỉ say nắng vài ngày rồi thôi hả không ai đeo đuổi mình sao tính em cũng hơi con trai không có thích bánh bèo mấy bạn trai thì cứ thích bánh bèo muốn tìm một mẫu người như thế nào dạ muốn tìm một mẫu người bạn trai à, cao một m bảy có nụ cười tỏa nắng một người à, như anh quyền linh đó chị giống như anh quyền linh dạ mình cười giống hoài linh đúng không bạn hoài linh hả bạn uh... tự nhiên ta đang mọi ta, ta đang lý tưởng quyền linh tự nhiên chuyển qua hoài linh vậy ông không mà bên đây uh, gia năm giống anh cười cũng tươi có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không hút thuốc và cờ bạc tuổi chè ừ. có không thịnh dạ không em Rồi. ghét mùi thuốc lại em ghét uống bia lắm em cũng ghét con gái uống bia mà lè nhè lè nhè tưng tưng tưng tưng <laughs> dạ em không biết uống bia luôn ạ à. nói chung giống giống giống giống anh rồi đó ha bên kia mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào chị các tường mẫu người bạn gái của em thì cũng cũng đơn giản thôi thì thùy mị nít na cũng phải biết lắng nghe cũng thấu hiểu cảm xúc rồi như vậy cũng quá đơn giản ha rồi chào em cái điều gì em em em không thích nhất ở người bạn gái nữa không biết bảo vệ chính kiến tình yêu của mình ví dụ như mà đang yêu nhau mà có người này người kia nói cái nghe lời người khác cái nghi ngờ này kia thì em không thích em có tính gia trưởng không dạ không em rất là thoải mái thấy cái tướng em ngồi thấy có vẻ giống như kiểu như ông ờ, kiểu như ông ờ, kiểu như ông ờ, hội đồng đang xét xử kiểu như đang ngồi nói chuyện thấy nó dạ không em ngồi vậy em thấy thoải mái hơn ồ vậy hả vậy dạ. thôi em cứ thoải mái đi cứ thoải mái à khép vô lại vậy là thoải mái đó phải không <laughs> à... ngồi vậy chưa thoải mái đâu ngồi vậy mới thoải mái nè chưa có tình trường rồi mình nhắm mình yêu rồi mình biết làm cách nào để mà mình ga lăng mình chăm sóc người yêu của mình không dạ có chị cái đó thì nhiều lắm nói chung là ở đâu ra chưa có bộ sao biết mà nhiều không em cũng dạng như là chiêm nghiệm cũng uh, nhiều em cũng chứng kiến nhiều à chứng dạ. kiến quan sát thôi phải dạ. không bao lâu thì tiến tới hôn nhân được dạ khoảng trong vòng từ 3 đến 5 năm để chị hỏi bạn gái em muốn mấy năm muốn bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được dạ khi nào tình yêu đủ lớn thì uh, thời gian không quan trọng như thí dụ 3 năm 5 năm đối với em thì thấy cái mốc thời gian nó như thế nào dạ cũng hơi xa hơi xa đúng không dạ nói vậy thôi chứ biết đâu ờ, đàn trai nhìn đàn gái muốn cưới liền thì sao dạ, chào à, Quyền Linh chào em gái rất cảm ơn em đã lấy anh làm mẫu người lý tưởng dạ ừ. sau này em nghĩ em lấy chồng mình sẽ phát triển kinh doanh như cách thế như thế nào sau này thì em sẽ mở một nhà thuốc riêng đúng rồi dạ. đó có thể hỗ trợ à, vợ mở tiệm thuốc tây được không dạ được đàn trai thấy đàn gái là chấp nhận à, chịu rồi đó hôm nay em gái đi với ai nè Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và cô hai của em Chào Quyền Linh, các Tường à, dạ, Chào, khán giả Tôi là mẹ của Phương Trang Cậu bên trai bên này thì thấy cũng ờ, chững chạc Cũng rất lịch sự Sau này hai đứa tìm hiểu nhau yeah. Dạ. à, Thương nhau ờ, Chung thủy, không bắt cá hai tay đó là nhiêu đó là thấy thương thương vợ là đủ rồi yeah. Dạ. <laughs> được biết chăm em? sóc gia đình dạ, là được, được rồi. rồi đừng có bắt cá hai tay bắt dạ. một tay hai cá cũng được rồi cảm ơn cô rồi hôm nay đàn trai có ai nè Dạ em đi với lại ờ, các cô chú với lại ờ, chị nuôi với hai em đồng nghiệp cũ Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường dạ. Tôi là cô của cháu Thịnh Cháu Thịnh cũng à, hiền lành, ngoan ngoãn mà cháu ờ, lễ phép Bé gái bên này thì cô thấy cháu dễ thương Mà dạ, thấy cũng hiền lành Thì thôi các cháu cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau Rồi, cảm ơn cô Xin chào em Quyền Linh và chị Cát Tường à, Em là chị nuôi của Thịnh Đối với em thì Thịnh là một chàng trai sống rất cực kỳ tình cảm à, Nên nếu mà hai em cho nhau cơ hội Thì chị tin rằng cuộc sống của em rất là màu hồng Có một chàng trai sẽ luôn luôn quan tâm em và chăm sóc em Và sẽ là rất là trung tình Bây giờ chúng ta sẽ kéo à, hàng à, rào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau nha Mở rào Rồi, mời hai bạn Mình có món quà nhỏ muốn ờ, tặng cho bạn Em cũng có món quà tặng anh à, Cảm ơn bạn mình rất là thích cuốn sách này Em cảm ơn anh Anh em nha, không có bạn nha Em cảm nhận như thế nào về cái ờ, nhìn đầu tiên? Dạ, em thấy anh cũng rất là sói ca anh thì nhận xét là được cái là trung thực và trung thủy dạ anh cảm nhận như thế nào về em ừ, em là một cô bé rất là dễ thương nhìn rất là xinh hồi nãy em có chia sẻ là sau này em muốn mở một tiệm thuốc tây thì, ờ, thì anh thỉnh thoảng cũng nhiều bệnh lắm có gì anh, anh mua thuốc miễn phí Trời tao mở tao bán cho nhiều người rồi mà mở bán cho em hả dạ hiện tại thì anh ở đâu anh Hiện tại anh đang ở ờ, quận Gò Vấp, anh ở gần ờ, chợ Hạnh Đông Tây Thì quận 12 cũng gần đúng không? Dạ đúng rồi anh Vậy là gần á, sát bên á à, Là nhà em ở đó hay là... Dạ nhà em ở ờ, quận 12 luôn Thời gian rảnh thì anh hay làm gì anh? Nghe nhạc, đọc sách, cuối tuần thì có thể đi dạo đây đó nếu mà có bạn gái thì anh hay đưa bạn gái đi cũng như là xả chết đi vòng vòng ví dụ như đi những khu du lịch gần gần á sau này mà quen nhau á thì Ờ, mỗi cuối tuần rảnh ờ, em có chịu cho anh chở đi đây đó tham quan này nọ không? Dạ được anh. Em cũng rất là thích đi du lịch. Anh là có định lập nghiệp ở đây hay không hay là Thì anh anh sinh ra lớn lên Sài Gòn thì anh cũng yêu thích cái cái cái môi trường sống ở Sài Gòn cho nên sau này chắc chắn anh sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Dạ. Yeah. Dạ. Có khi nào hồi xưa em với anh học chung trường không ta? <laughs> em học dạ. ở bên uh, Trần Hưng Đạo Gò Vấp. Hồi đó anh học ở bên Bình Thạnh, sau này dạ. mới chuyển sang Gò Vấp thôi. Dạ em... đàn ông thì hay quan trọng sự nghiệp vậy anh có ờ, phải là một mẫu người của gia đình không anh cũng không khẳng định mình là một mẫu người của gia đình lắm nhưng mà trong gia đình thì anh luôn quan tâm yêu thương chăm sóc bạn gái hồi nãy em có chia sẻ là em nấu ăn không được ngon dạ đúng thì phần nấu ăn thì anh nấu ăn rất là ngon mà em nói là em thích dọn dẹp hay là lười dọn dẹp thích dọn dẹp, thích dọn, dẹp, À, thì anh cũng anh nấu ăn xong anh hay anh hay bày lắm thì có gì em dọn cũng được em ờ, ở đây em ở với ờ, mẹ đúng không dạ đúng rồi em ở à. với gia đình em dạ ví dụ như uh, thôi nói đi à mình có món quà gì tặng nhau về tinh thần không dạ em có một bốn bốn câu thơ tặng anh rồi xin mời em cảm ơn anh ngày gặp gỡ Để lòng này thôi mong chờ Nếu là duyên sao đành lỡ Biết đâu cùng nhau hoa sẽ nở Trời ngồi cái thế gì thì chứ giống như thiệt mấy Anh ơi đừng có mắc cỡ Hãy tiến tới kẹo lỡ Để ngày mai chúng ta chung một cỡ Em có một ờ, vài câu hát muốn tặng ờ, tặng cho anh gái Rồi tiến tới tự tin lên Em là ai giữa cuộc đời này Em từ đâu bước đến nơi đây Làm tôi say, làm tôi ngất ngây Sao nhau tình yêu hôm nào Khi đôi ta cứ hoài ngập ngừng Trong đôi tim dùng tiếng yêu thương Đừng ngày chi vì từ bấy lâu Lòng thầm mơ được sánh đôi Gì vậy? Chỉ cần anh bước đến thế giới của em sẽ thay đổi Ghê chưa? em bước tới được không xong còn hỏi nữa thế em thay đổi chưa dạ rồi nói gì đi khi yêu nhau thì có gì thì mình nên nói ờ, thẳng ra ví dụ như cái gì không hài lòng chứ mình đừng có giữ cho mình sự im lặng tại vì im lặng đôi khi nó cũng là con dao hai lưỡi á nó cũng khiến mình ờ, hạnh phúc nhưng mà nó cũng khiến mình ừ, đau khổ thành ra có gì thì mình cứ nói thẳng cho nhau nói thẳng ra như vậy thì mình sẽ uh, ờ, tiến với nhau được xa hơn mình thấu hiểu nhau nhiều hơn em rất là dễ Cho thương nói ngắn gọn con câu nói một tràng chúng ta hãy nhắm mắt lại kiểm tra chính con tim của mình chúng ta không cần nghe ai cả mà nghe trái tim nha các bạn hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó một hai ba hết thời gian chúc mừng chúc mừng hai bạn rồi nắm tay nhau đi hai bạn xin phép mẹ hôn cái đầu tiên dạ con xin phép uh, bác và xin phép <laughs> gia đình xin Làm phép gì? gì dạ cho con <laughs> cho con được thể hiện tình cảm với bé trang mời bạn nữ ngồi đi em gái mời bạn nam ngồi đi bạn dạ em xin chào anh Quỳnh Linh chị Cát Tường và bạn ờ, bên hàng rào và quý vị khán giả Rồi, em tên là em. Nguyễn Xuân Hòa lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh Hòa wow, quận mấy dạ ở quận 11 ạ à. 11 và làm gì? Dạ em ờ, làm mở một công ty về ờ, thực phẩm và nông sản à. Nói chung là mình làm thương mại Tức là hòa giám đốc luôn á hả? Dạ Mời em gái giới thiệu Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến chị Cát Tường Anh Quyền Linh và anh bạn đằng ấy Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang hiện diện tại trường quay và đang theo dõi chương trình trên màn ảnh nhỏ Em tên Dung, họ tên đầy đủ là Phạm Thị Dung, năm nay 30 tuổi, Em đến từ Đồng Nai, hiện đang công tác tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Là trường nào em? Dạ em công tác tại trường đại học Hoa Sen ạ. À. Hoa à, Sen. À Hoa Sen. Rồi ưu điểm khuyết điểm của hai bạn là gì nè? Dạ em xin nói về nhược điểm trước. Tính em à, hay suy nghĩ và đôi khi dễ bị mất bình tĩnh. Còn về ưu điểm thì à, em thuộc tiếp người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Tính em cần mẫn, nghị lực và quyết tâm cao. Một khi đã đặt mục tiêu là em sẽ kiên định theo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác, tính tự lập cao và trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra thì em có sở trường viết lách ạ. À. Nghe tôi à, đau đài phát thanh khi phát <laughs> em thấy tính cách của bạn đó cũng giống với tính cách của em à. dạ thì nhược điểm của em thì cũng uh, lâu thì hơi nóng tính thôi nếu mà mình đã thích công việc thì mình sẽ đam mê và cố gắng làm cho nó hoàn thiện ừ. có cái tật xấu gì không về nhà thì em hơi lười chút <laughs> bình thường của hai bạn thì sao bắt đầu phát thanh dạ em đã từng trải qua hai mối tình gần đây nhất là được hơn 3 năm em uh, chia tay cách đây hơn một năm rồi lý do tại sao chia tay à, thực ra thì em đã cho anh ấy rất nhiều thời gian và cơ hội nhưng mà anh cứ hờ à, hững và vô à. tâm quá cho nên em đành phải quyết định dừng lại ở hai chữ gian dở ạ trời ơi sao nghe nó thiệt hay thiệt tưởng đâu biên tập của chương trình giọng nói dễ thương quá anh dễ thương dạ ơi, ấn tượng lắm á cái này mình mình mình nói theo cảm xúc hay mình có soạn ra trước vậy em khi mà em đi dạy á thì à. cái tính của em như vậy nó quen rồi chị à. dạ ừ. rõ ràng mạch dạ. lạc ha dạ. em cứ nói thế em lớp lan. em cứ nói thế hay đấy dạ ha. Dạ. cảm ơn anh rồi bạn trai dạ em thì cũng trải qua ba mối tình rồi mối tình mà sâu động nhất là ở thời đại học em quen được một năm thì em à, nói chia tay tại em muốn về cái sự nghiệp của mình trước bây giờ thôi ờ, mình có sự nghiệp rồi đúng không dạ bây giờ mình chuẩn bị lấy vợ đi nha dạ mẫu người của em thì ờ, kiếm một người bạn gái tóc dài chốt biết quan tâm chăm sóc gia đình à. biết chia sẻ nhưng mà ngoại hình thì sao vừa người đừng mập quá còn với em em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào anh hòa ơi em theo đạo thiên chúa đó không biết là anh có theo đạo không ạ à? ờ mình cũng có đạo em ồ oh. may dạ. quá dạ. hay quá lo nhất quá. đó đó ngoài ra em sẽ rất tự hào và mãn nguyện nếu như tìm được một người bạn đời đáp ứng được tiêu chuẩn năm không năm có trời ơi rồi bắt đầu năm không đó là không lăng nhăng gia trưởng vô tâm ki bo và ít kỷ cái đó thì anh đáp ứng được ạ à? dạ về tiêu chuẩn năm có đó là có ý chí chính trực sống có trách nhiệm chín chắn và hoạt bát ạ mình nghĩ là mình đáp ứng được Dạ Chị cũng nghĩ là anh đó được đó Nói chung là 10 có đó đủ 10, 10 luôn hả Tại vì dạ bên không, đây một 8 cái... thôi anh 8 có hả Dạ Chị tưởng đâu cái gì khó lắm chứ còn cái chuyện đó thì dễ Dạ chào, dạ. chào chị Dạ Bây giờ chừng nào mà đám cưới được nè Từ 6 tháng đến 1 năm Hiện tại là mình à, có phải làm dâu không em Không cần phải làm dâu cũng được à Ủa sao vậy ba mẹ mình sống ở đâu Ba mẹ em thì à, sống ở Tây Ninh Không có quan trọng vấn đề là làm à. dâu hay à. không À ừ. Rồi mình có nhà riêng chưa Chỉ thiếu con cái thôi cái khóa cửa Là hy vọng là hai đứa về ở nhau mua cái khóa cửa thì à, gia đình hạnh phúc à, rồi vậy quá quá tốt rồi ha à, cái điều gì mà em thật sự em không thích ở người vợ tương lai của mình nói chung là tình nhiều chuyện quá em sợ là em chia sẻ với vợ xong rồi nguyên cả xóm biết hết á gì dạ chính xác đó chị à, không có đâu em à, em yên tâm đi tại vì cô này là thấy một người phụ nữ rất là chuẩn mực dạ. mà có vẻ hướng nội đó là gia đình đâu đó trật tự nề nếp đàng hoàng dạ thì em cũng là một người của gia đình rồi cảm ơn bạn được cảm hợp lý chị để anh qua coi uh, giáo án bình làng gái coi sao dạ. đang soạn mấy trang nữa nè em chào anh quyền linh chào à. em anh trai bên đây là bình dị đó dạ. anh nghĩ rằng rất thật thà kỹ càng quá em có sợ là chồng em ờ, gọi là trách không dạ không đâu anh ạ à. không ừ. ai là hoàn hảo cả ừ. cho nên là điều quan trọng là mình biết chấp nhận nhau và biết vì nhau mà thay đổi hôm nay anh nghĩ rằng uh, hai bạn bổ trợ cho nhau rất là nhiều dạ. rồi em cũng dễ thương nhẹ nhàng ha Cảm về nhớ soạn cho anh dài cái giáo án nha có từ từ chút soạn cho rồi rồi bây giờ mình đi với người thân ờ, mình đi với ai nè hôm nay em đi với một người mà rất là ủng hộ em tham gia chương trình đó là anh rể ngoài ra thì ờ, có bốn anh chị em ruột một số người bạn thân và đồng nghiệp ạ bốn anh chị em ruột nữa anh dạ. rể nữa là bạn nữa đông quá vậy nói dạ. chung này khóa cửa Đâu, đi tay lên cho coi cho bạn nhà gái wow rồi bây giờ xin mời đại diện ờ, bên nhà gái đi ạ à. Chào anh Quyền Linh ạ, chào à, chị Cát Tường và toàn thể à, các quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em à, tên là Phạm Văn Bằng, em là anh trai ruột của bé Dung. Em gái em thì em rất là hiểu tính thì bé rất là chu toàn và lo cho bố mẹ và gia đình và đã quyết tâm làm một cái điều gì là làm cho bằng được. Có khả năng là ví dụ như mai mà thi thì có thể thức trắng đêm để đèn sách Khuyết điểm của bé thì về thể thao văn nghệ thì cũng hạn chế. Về bên bạn Nam thì thấy anh rất là con người rất là phóng khoáng, và cởi mở biết lo cho gia đình và anh bảo là lười cái công việc nhà cái đấy thì em nghĩ là lập gia đình về thì cái đó mình có thể siêng lên có con có cái tự nhiên là mình siêng à, lên là cái điều mà em rất là mừng rỡ đó là hai bên gia đình đều có đạo và cái cảm giác đầu tiên thì em cũng thấy là anh là một cái bờ vai vững vững chắc một người đàn ông có thể lo lắng cho được gia, gia đình hạn chế của anh là nóng tính có thể kiềm chế lại được thì à, em gái của em thì sống rất là nội tâm và sâu sắc thì người ta thường nói là chồng giận thì vợ phải nguôi mà cơm xô xô nhỏ lửa thì chẳng rơi hạt nào và trong tình yêu thì người ta cũng nói là tình yêu thì đôi lúc là có giận có hờn có ghen có ghét có buồn có đau mà giận giận hờn là để hiểu nhau chứ không phải để ghét nhau suốt đời cho nên là người này có khuyết điểm của anh cũng có thể là bên bên em gái có thể bổ trợ và bên cái khuyết điểm của em gái là sống nội tâm sâu sắc và anh cần một người là kín tiếng thì cũng có thể là san sẻ và hỗ trợ lẫn nhau thì em thấy là hai bên rất là hợp và nếu được thì nên cho nhau một cái cơ hội vì hai hai bạn đến với nhau như thế này cũng là một cái duyên vì trên thế giới là rất là nhiều người, hàng triệu, hàng vạn, hàng tỷ người mà tại sao là vẫn là hai bạn. Và đó là một cái duyên, cái duyên mới gặp được chứ không phải là đơn giản mà gặp được đâu anh ạ. Vâng thì khi đã có một cái duyên là chúng ta cho nhau một cái cơ hội để gặp nhau và nếu được thì à, trong ngày không xa hy vọng là anh sẽ nhận được thiệp hồng của hai em và chúc em hai em là tình yêu sớm đâm hoa kết trái và chúc hai em thành công. Cảm ơn. Dạ, dạ cảm ơn trẻ rất nhiều à. Hay quá. Em gái anh trai cũng hay luôn. Hai người hai giáo án khác nhau. Dạ. Rồi giờ rồi qua nhà trai coi sao nha dạ hôm nay thì đi ờ, có hai chị gái à, chào chị chào dạ. chị à, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả thì em là chị thứ ba của Xuân Hòa đối với em trai của em thì nhà rất là à, hòa đồng vui vẻ từ nãy giờ có trao đổi với ờ, cô bạn gái đây là cũng ờ, cùng ngành với mình mình cũng là giáo viên thì hy vọng là nếu như mà hai đứa mà có cái duyên với nhau á mình về sống chung thì chị em mình cũng ờ, hợp với nhau trong cái ngành đó dạ cảm ơn dạ, chị hết dạ. dạ cảm ơn chị như vậy là thấy hai bên nãy giờ hợp lý rất là nhiều rồi ha dạ. cả nhà người ta đi hết luôn bữa nay là cả xóm đóng cửa khóa cửa lên rồi đó ủng hộ một trăm phần trăm tuyệt đối luôn chúng ta bắt đầu mở rào anh có món quà à, cái này thì à, anh hy vọng à, nếu mà chúng ta tiến đến nhau tình yêu hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào mặn nồng như những viên sô cô la này em cảm ơn anh ạ bữa này gì đây không phải quà cho ảnh hả dạ để xíu nữa chị ạ à xíu nữa mới tặng dạ quà phải có đúng lúc giáo án tới đoạn tặng mới tặng chứ <laughs> dạ em xin được hỏi anh trước ạ à. à, anh rồi. quan niệm như thế nào về tình yêu và về hôn nhân ạ à? tình yêu và hôn nhân thì quan trọng là giữa hai người mình đã hợp với nhau tiến tới với nhau thì sẽ chia sẻ tất cả những nỗi buồn niềm vui và khó khăn cho cuộc sống coi như nhiều khi mình gục ngã thì người đó sẽ cố gắng động viên mình lên trong tình yêu và cả cuộc sống hôn nhân sau này nữa ngoài những điều anh nói thì rất cần sự kiên định thực hành bốn chữ T mỗi ngày kiên định thực hành bốn chữ T mỗi ngày đó là trung tín tôn trọng yêu thương và tha thứ câu này có nhiều chữ quá ta ở đây cuối còn chữ nào thì em thấy trong cái bốn cái chữ đó thì anh có đáp ứng được cái như, ờ, những cái vấn đề gì của đó của em thôi không dạ à. em thấy từ nay đến giờ thì anh là người ờ, có trách nhiệm trong công việc và có chí cầu tiến thì ừ. Ờ, đây là một trong những điều em đang kiếm tìm ở một nửa còn lại em đánh giá rất cao ạ quan điểm sống của em đó là hãy <laughs> cứ từ từ mà sống em không có vội vàng để mà chọn vội cho mình một người để khỏa lấp nỗi cô đơn đâu em sẽ tìm cho mình một trái tim có cùng nhịp đập ở đó biết quan tâm, chia sẻ, biết hy sinh, vun vén, xây đắp cho hạnh phúc của nhau và luôn sẵn sàng cùng em đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Không biết vâng. là anh có sẵn sàng với những điều này không ạ? Thì nếu mà em đã chấp nhận chia sẻ thì anh cũng sẽ chia sẻ. Có thể thì anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Không biết vấn đề dạy học của em thì rảnh trong thời gian nào? Dạ, thường thì à, em hay rảnh vào cuối tuần. Nếu mà ưu tiên cho nhau thì em vẫn cố gắng sắp xếp ạ. Tới khúc tặng quà cho em. Chưa hả? Dạ, tất cả những tâm tình muốn nói thì em đã trao trọn trong tấm thiệp này Xin à. gửi tặng đến anh Rồi, cảm ơn Kỳ em. lắm, phải đúng lúc rồi thấy được mới tặng chứ không được là chưa tặng đâu Cái này có mở ra đọc được không em? Dạ, được ạ Đọc đi em, đọc đi Dạ, thật đức bà đó anh Người lạ ơi, gặp được nhau đã khó Trân trọng và giữ được nhau lại càng khó hơn Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò Mà nơi đây chúng ta có cơ hội được gặp nhau Mong rằng chữ duyên sẽ song hành cùng chữ phận bởi lẽ duyên này do bạn muốn họ tạo, phận là do người chọn, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối hành trình tìm hiểu một cách nghiêm túc và chân thành. Người lạ ơi, rồi cảm ơn em. Dạ. dạ, tấm thiệp này có in hình ngôi thánh đường. Hy vọng đây sẽ là điểm đến cho cả hai vào mỗi cuối ừ. tuần về và thánh đường sẽ là nơi minh chứng cho một tình cảm đẹp nếu được triển nở, được Chúa chúc lành thánh hóa. Trời, cô nói hay quá ta. <laughs> dạ. nói nói giống như là rót mật vô tai vậy đó nghe mà muốn nghe thêm á anh Hả? còn cái dạ. này cái dạ. này là đoạn khác hả em dạ không à, đến với chương trình thì em chuẩn bị hai tấm thiệp với hai nội dung khác nhau hả à. à. tức là trong trường hợp mà tặng cho người có đạo hoặc không có ừ. đạo á à. tại vì em không có biết là chương trình sẽ sắp xếp cho có nghĩa là anh như thế nào cổ ưng cái này là rất trân trọng khi mà anh nhận cái thơ đó anh rất muốn là lấy cái này không không dạ thôi phải lấy luôn cái này để tôi thôi dạ em rất là cảm phục trước tình cảm của bố mẹ bởi vì trong những lúc khốn khó nhất thì hai người luôn hướng về nhau và nghĩ cho nhau và đến với chương trình hôm nay thì à, em cũng à, xin được chia sẻ về một cuộc hôn nhân ạ rồi mời em có hai ông bà sống với nhau đã gần 50 năm Cuộc sống hôn nhân tuy có nhiều khó khăn, bất trắc nhưng hai ông bà luôn vun vén, đồng lòng nuôi dạy các con nên người một ngày kia, ông bị tai biến và phải xa bà một thời gian dài để điều trị bệnh. Thương ông, bà chỉ biết nhớ và cầu nguyện thật nhiều cho ông. Trong một lần đến nhà thờ, không may bà bị tai nạn. Nằm cấp cứu miên man, lúc mê, lúc tỉnh, bà thì thào. Đừng nói cho ông biết, vì bà sợ sức khỏe của ông sẽ suy sụp. Đêm hôm ấy, dù không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng ông vẫn cứ trăn trở mãi chẳng thể nào ngủ được và rồi mọi biến cố cũng qua sau một thời gian điều trị bệnh ông bà trở về tổ ấm trong niềm vui mừng vô hạn ông nắm chặt tay bà thì thầm tớ với mình tình nghĩa vẫn sắt son vầng tim vẫn thủy chung trọn cho đến hơi thở cuối cùng em xin hết ạ à một dòng đọc ấn tượng quá một câu chuyện rất là cảm động ha chuẩn bị à, đến giây phút hết sức là quan trọng nha đây có phải là người để chúng ta cùng đi suốt cả cuộc đời còn lại hay không nhắm mắt lại kiểm tra lại nha có nhắm thì nhắm bấm thì cũng bấm chuẩn bị một hai ba hết thời gian giữ lấy bạn à, sao nắm <laughs> tay nhau đi hai bạn chàng trai và cô gái đã có 10 có và hai bờ bờ gì hai bờ, gì? Hai bờ là hai bấm á à, xin gia đình mình à, làm cái nhiệm vụ à, của bạn mối hẹn hò đi à, thì à. chào à, tất cả bên gia đình thì em rất là vui khi là bạn gái đã bấm nút chọn em thì em hứa nếu mà em còn sức khỏe thì em sẽ cố gắng lo cho bạn gái đến thời lợi cuối cùng hay quá xin hôn xin hôn dạ à, không biết bên gia đình mình hôm nay em hôn bạn gái ở đây có được không ạ à? anh cứ thoải mái ạ à. à thoải mái ạ à. dạ vậy em xin phép ạ à. thế tự nhiên hôn mà cứ tự nhiên Dạ, ngay à. tại giây phút này đây Em đang sống với tâm tình biết ơn và tạ ơn Tận sâu trong đáy lòng mình Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức chương trình Vì luôn là cầu nối cho những trái tim đơn lẻ được gắn kết với nhau Xin kính chúc chương trình ngày càng phát triển ạ